ngày về trăng vẫn còn nguyên ta xin gieo hạt phong uyên niệm từ bước chân son với thái hư nhìn trăng chiếu diệu vô tư giữa đời ngày về nỡ dạng nụ cười thơm hương nếp đạo sang người bản tâm giữa dòng đời cuộc thăng trầm lòng trong mẫn cảm như xuân bốn mùa ngày về ngày về gác chuyện hơn thua gieo mầm tính tại mái chùa khinh an giáng thu tựa chiếc y vàng phất bay trong gió không gian thanh bình ngày về dạng ánh bình minh chim ca vườn hạnh lời kinh vô cầu nghe hương định tuệ nhiệm màu thoảng bay thơm giữa cành thâu giấc thiên ngày về trăng vẫn còn nguyên ta xin gieo hạt phong uyên niệm từ bước chân son với thái hư nhìn trăng chiếu diệu vô tư giữa đời ngày về nỡ dạng nụ cười thơm hương nếp đạo sang người bản tâm giữa dòng đời cuộc thăng trầm lòng trong mẫn cảm như xuân bốn mùa ngày về ngày về gác chuyện hơn thua gieo mầm tính tại mái chùa khinh an giáng thu tựa chiếc y vàng phất bay trong gió không gian thanh bình ngày về dạng ánh bình minh chim ca vườn hạnh lời kinh vô cầu nghe hương định tuệ nhiệm màu hoàng bay thơm giữa cánh thâu giấc thiền nghe hương định tuệ nhiệm màu thoảng bay thơm giữa cánh thâu giấc thiền